mùng ba tháng ba họ đồng chúng ta về đây nô nức tôn vinh công đức pháp loa họ đồng mùng ba tháng ba họ đồng gần xa về đây nào nức tri ân công đức gia tiên họ đồng gia tộc họ đồng muôn người một lòng yêu đồng gia ta yêu nước nhà ta cháu con họ đồng xin nguyện một lòng xây dựng đồng gia mãi phồn vinh mùng ba tháng ba họ đồng chúng ta nhớ ơn công đức tiền nhân đi trước về vui hát bài ca họ đồng tình người họ đồng chân chưa mặn nồng chân thành sau chưa son sắc thủy chung cháu con họ đồng xin nguyện một lòng xây dựng đồng gia chúng ta về đây nô nức tôn vinh công đức pháp loa họ đồng mùng ba tháng ba họ đồng gần xa về đây nào nức tri ân công đức gia tiên họ đồng gia tộc họ đồng muôn người một lòng yêu đồng gia sinh nguyện một lòng xây dựng đồng gia mãi phồn vinh mùng ba tháng ba hòa đồng chúng ta nhớ ơn công đức tiền nhân đi trước về đây tù hồi mùng ba tháng ba họ đồng gần xa về đây vui mua về đây vui hát bài ca họ đời chân chưa mặn nồng chân thành sau trường son sơn thủy chung cháu con họ đồng xin nguyện một lòng xây dựng đồng gia mãi phồn vinh mùng ba tháng ba mùng ba tháng ba ngày hội họ đồng chúng ta